rồi hello thì uh, cường uh, xin uh, chào tất cả anh em đã đến với kênh của bên uh, cường phát lộc thì uh, hôm nay cường uh, giới thiệu tới anh em về cái bộ môn uh, bầu cua bịp đó thì bên cường có cung cấp cho anh em tất cả các loại bầu cua đó. và đây là những cái bộ sản phẩm cường đã làm ra nha anh em đây là bầu cường cung cấp cho anh em là từ đây là tất cả các hộp gọi là hộp làm không tăng tích nha anh em đó thì bên cường làm cực kỳ đẹp đó mình sẽ cho anh em xem đây là hộp chợ hộp đấu trường á đấu trường 5 năm đó anh em đó đây là gọi hộp đấu trường 5 năm cực kỳ đẹp đó hộp bầu cua đấu trường 5 năm đó nói chung là bầu cua không tăng tích nói chung là bên cường làm rất là nhiều này gà bông nè anh em đây là gà bông dành cho anh em tất cả các miền trung đó còn đây là gà gà cổ đỏ nha anh em đó gà cổ gà cổ đỏ là dành cho anh em khu vực miền tây đó còn đây là dành cho khu vực anh em ờ, phú yên đó đến tuy hòa rồi rồi anh em nói chung là bên cường cung cấp đầy đủ cho tất cả anh em ba miền nha anh em vùng ba miền luôn chứ không phải là một mình à, khu vực à, ở ở đâu hết nói chung là bên cường cung cấp đầy đủ cho anh em thì anh em à, muốn đặt cái gì hay muốn chơi cái gì thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 111 đó, để được cường tư vấn và cường sẽ là người trực tiếp gọi cho anh em thì uh, hôm nay cường giới thiệu tới anh em đó là những cái thâu thùng này thâu thùng camera nha anh em đây là cái thâu thùng camera này bên cường làm cực kỳ đẹp anh em nhìn này còn nguyên tem luôn đó anh em nhìn nhá không rớt một cái tem nha anh em nha anh em nhìn nè cái bộ cái tem nó thùng người ta gửi khách người ta gửi đến cho cường á nó còn nó có sao là để nguyên vậy luôn nha anh em chày vẫn còn này đó nói chung là không bị xước sát bất cứ một cái uh, dấu vết nào luôn anh em đó khách ta gửi lên á giấy những cái bị người này làm cái này này người ta để im luôn cường sẽ để im làm luôn nha anh em đó không ảnh hưởng một cái gì hết ở trong này đây là cái thùng khách người ta đặt cường làm và bây giờ cường sẽ test cho anh em xem là cường đã làm như thế nào đẹp không anh em đó cường đã làm nha rất đẹp đó những cái những cái gì của người ta là cường giữ nguyên hết nè anh em không bị một cái vẫn còn dơ luôn nè anh em đó cường cũng không thèm trà luôn để cho nó dơ bẩn luôn đó anh em thấy chưa đây là của khách khách đưa lên cái thùng như vậy nha và cường để nguyên trạng như thế này đó mình chỉ làm camera thôi anh em nhìn đẹp không đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem đã nói thùng camera thì không cần test hột nha anh em nói thẳng là vậy đó thôi thùng camera là không cần test hột mình sẽ hột nào cũng được đó mình sẽ chơi cái thùng camera đó và một bộ của nó bao gồm cả máy sạc là sạc từ nha anh em sạc là sạc từ không cần phải sạc uh, kim như hồi xưa nữa đây là sạc từ và thùng camera tự động đó thì bây giờ mình sẽ lắc cho anh em xem nha test cho anh em xem hai cua một con cá nha anh em bán nhà quýnh hai cua một con cá đó nói chung là thùng camera thì khỏi nói rồi nó chuẩn 100 phần trăm không phải suy nghĩ luôn nha anh em cua nai cá nói chung là cái màn hình này hơi nhỏ nè mình không cho anh em xem được nhưng mà cái nhỏ thì nó tiện hơn có những anh em làm mà màn hình rất là to cái điện thoại bự như này để cho anh em xem á thật sự nó không hiệu quả mà cái, cái, điện thoại nó trắng đen đâu anh em cái người này có thể đứng từ xa bằng cách thường mưa mười mét quay đầu nha anh em cái 10 mét quay đầu có thể nhìn được cái thùng này đó anh em nha 10 mét báo vào cho anh em sẽ có những dụng cụ hỗ trợ cho anh em báo vào để biết với nhau còn bây giờ cường sẽ không nói bây giờ cường sẽ làm cho anh em xem là cái thùng này nó hiệu quả như thế nào và chơi như thế nào và thùng này chơi kéo dài được hơn 2 tiếng đồng hồ nha anh em đó trở đây nãy là cua cá bây giờ vẫn là cua cá nha anh em đó hai hai tiếng quay đầu cho anh em nha nói cho anh em biết thì cường test à, nhanh lắm cường làm nói chung là thật mà sao vậy gà gà cua cá nói chung là có sao là cường nói vậy nha anh em đó chứ không phải là cường làm dần dàn dần video hay gì hết đó anh em khỏi lo bằng vấn đề đó luôn nha cường làm test nhanh lắm tại vì mình bán đồ thật mình không có phải lời là lừa nên mình cũng trả lời thuộc ai hai con bầu nha anh em đó chung là cường có sao còn nói vậy chứ cường cũng trả lừa ai nên anh em yên tâm về cái chuyện đó nha con nai nha anh em quýnh hết về nai nha anh em đó nói chung là nét lắm anh em nếu anh em ờ, lên đây test anh em nhìn đó nét cực nét luôn đó cua nai bầu nha anh em đó chung là thấy ba con luôn đó thì à, anh em xem video đó anh em thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký và anh em muốn ờ, sở hữu được cái sản phẩm này hoặc là anh em muốn làm như cách nào cũng được bên cường nhận hết nha anh em đó khu vực anh em miền tây nè thường thường là chơi những cái nắp giấy như thế này thì cường cũng nhận làm camera cho anh em luôn đó và có những chỗ mà làm ờ, những cái này đây cường sẽ làm camera luôn và có chỗ những anh em chơi những phong nhôm đây cường sẽ đi tìm lấy phong nhôm cho anh em nha đây đây là những cái thâu nhôm này thì à, đây là khu vực à, miền Trung đó, anh em hay chơi những cái thâu nhôm thế này thì cường cũng nhận làm camera cho anh em luôn đó nói chung là bên cường nhận làm camera anh em gửi thâu mẫu như thế nào thì cường sẽ để nguyên si như vậy đó nó sẽ, sẽ mốt méo nhẹ như cái này này nó dơ bẩn như thế này rách tem rách đồ nói chung vẫn còn nguyên đó cường không có đụng chạm gì tới mấy cái này hết đó anh em nha thì uh, anh em xem video á, thì à, nhớ để lại một like một đăng ký và anh em thắc mắc gì liên hệ số điện thoại 0898 54311 Cường sẽ là người trực tiếp và nghe máy anh em Cường sử dụng một máy một cái số này thôi nha anh em không có số thứ hai nha nên anh em điện nhớ là điện tới số này nếu mà điện số khác thì thật sự là đây là số lừa đảo thật sự là số lừa đảo nha anh em còn đây là số là không lừa đảo nha anh em đó thì anh em có gì kết bạn zalo của cường cũng được đó gọi trên video hoặc là gọi uh, điện thoại tùy anh em à rồi thì uh, chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn về các bộ môn bọc cua bịp nha anh em rồi xin chào anh em nha